người Á Đông cổ xưa rất khác biệt so với người hiện đại. Nếu dùng ngôn từ ngày nay để miêu tả về những con người trong quá khứ, thì họ ai ai cũng đều có tư tưởng của riêng mình. Rất nhiều người có chí hướng và hoài bão lớn, hơn nữa lại có lòng tự tin và chí tiến thủ, quả thật là có thể gây dựng nên cả một cơ đồ. Đương nhiên thời cổ xưa cũng không phải đều là thịnh thế mà còn có rất nhiều binh biến loạn lạc. Tuy nhiên, trong cái loạn đó vẫn có rất nhiều người không bị sóng dữ cuốn trôi hay nhấn chìm, mà ngược lại vẫn giữ được tâm thái cần có. Và cũng có rất nhiều người có thể lội ngược dòng để tiến lên, cái gọi là gian nguy mới biết ai trung thành, chính là nói những người như vậy. Vì thế khi tôi đọc được những câu chuyện về họ, không hẳn chỉ vì cảm thấy nó lôi cuốn, thôi thúc tôi đọc tiếp mà vì tôi nguyện ý muốn tìm hiểu Điều gì đã khiến những con người cổ xưa khác biệt với chúng ta? Những câu hỏi này có lẽ còn quan trọng hơn chính bản thân câu chuyện. Khi tôi đào sâu nghiên cứu, điều tôi thấy đó là người cổ xưa không chỉ sống trong thời họ đang sống, thực ra họ đang sống trong lịch sử. Chỉ có điều phạm trù lịch sử này không giống nhau nên cũng quyết định đến sự lựa chọn và cấp độ cuộc sống của họ. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu lối sống của người xưa qua video ngày hôm nay. Người xưa sống trong lịch sử của gia tộc. Phổ biến nhất là người cổ xưa thường rất coi trọng việc làm dạng danh tổ tiên, lễ Tết cúng bái đều phải cúng tổ tiên. Đạt được thành tích gì đều bẩm báo với người đã khuất, làm việc xấu thì không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên dưới suối vàng. Người Trung Quốc cổ xưa cũng dựa vào việc này để giáo dục đời sau, không được làm chuyện có lỗi với tổ tiên. Cho dù là dân thường hay thiên tử cũng đều như nhau. Thiên tử phạm lỗi thì còn nghiêm trọng hơn cả thứ dân. Đầu tiên là có lỗi với trời đất, sau đó là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Vì vậy có thể nói, người Trung Quốc cổ xưa đại đa số là sống trong lịch sử gia tộc của họ hoặc nói cách khác họ sống là vì muốn làm dạng danh tổ tiên, tạo phúc cho con cháu. Đương nhiên nói đến đây vẫn phải bổ sung một câu, dạng danh đây không phải là công danh lợi lộc hay quyền thế, mà là dạng danh về đạo đức. Người xưa sống trong lịch sử của cố hương. Vậy thì, còn có một kiểu người vượt qua cả lịch sử của một gia tộc, họ là những người sống trong lịch sử của một vùng đất quê hương rộng lớn. Ví dụ như hạng vũ, thời gian xưng bá thiên hạ chính là lúc vinh quang nhất của cuộc đời ông. Hạng vũ từng nói một câu, phú quý không trở về cố hương khác gì mặc áo gấm đi đêm. Khốn đốn nhất cuộc đời là lúc hạng vũ trần trừ do dự không muốn vượt sông khi đứng bên bờ ô Giang. Ông lại nói, ta từng cùng 8.000 con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng Tây, nay không còn lấy một người trở về, dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Chẳng phải ngày nay mọi người vẫn nhắc đến cảm giác tồn tại hay sao? Nếu áp dụng vào câu nói trên, vậy thì cảm giác tồn tại, cảm giác thuộc về của hạng vũ là ở đâu? Đó chính là ở quê hương nước sở của ông, cả con người và lịch sử của ông đều là ở chính nơi đó người xưa sống trong lịch sử của một triều đại. Vượt qua cả một gia tộc và vùng đất quê hương còn có một kiểu người, đó chính là người sống vì cả một triều đại. Những người này cũng không nhiều, khi một triều đại đứng bên bờ sụp đổ, vẫn có những người kiên trì tới cùng, hầu hết trong lịch sử triều đại nào cũng có. Tôi chỉ muốn nói một câu rằng, chúng ta không nên cũng không có tư cách dùng tư tưởng công danh lợi lộc để phê phán họ là trung thành một cách ngu ngốc mà phải dùng một tấm lòng đạo đức để kính ngưỡng khí tiết của họ. Họ có thể làm được những điều này là vì tấm lòng họ rất rộng mở, rộng tới nỗi có thể chứa được cả lịch sử, văn hóa, con người của một triều đại. Người xưa sống để tiếp diễn một nền văn minh. Còn có một kiểu người, họ thậm chí vượt qua cả thế tục có thể nói họ chính là người ở một thế giới khác. Họ có thể là người tu đạo, hoặc có thể là người tu Phật, cũng có thể là cao nhân ẩn giật nào đó, cũng có thể là những người viết sách, vẽ tranh, chơi nhạc bị chôn vùi trong thời loạn thế. Những gì họ bộc lộ thể hiện là một loại cảnh giới tinh thần khác, phạm trù lịch sử mà họ chất chứa trong lòng là vô cùng to lớn, vượt qua cả gia tộc, quê hương, triều đại, Họ tồn tại là vì chúng sinh hoặc là để kéo dài nền văn minh. Ví dụ như khổng tử chính là người như vậy. Ông là người thời Xuân Thu, nhưng ông sống trong lịch sử của ba triều đại. Ông tồn tại là để tiếp diễn nền văn minh đó. Nếu không có tấm lòng và khí phách cao thượng, thì làm sao ông vẫn có thể bình thản đàn ca múa hát trong khi bị người khuông giam cầm. Vậy hầu hết người hiện đại đang sống ở đâu? người hiện đại chính là sống trong cái gọi là hiện thực, thậm chí là hiện thực của một khoảnh khắc mà thôi. Họ không sẵn sàng sống cho nhiều hơn dù chỉ thêm một bước. Vì thế mới có người can tâm tình nguyện sống một cuộc đời mơ mơ màng màng như một kẻ say. Con người ngày nay phần lớn đều đang sống trong một xã hội mà ai ai cũng hẹp hòi ích kỷ, vậy thì xã hội đó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Vậy đáng sợ thế nào? Hãy nhìn Trung Quốc đại lục ngày này, hàng nông sản ngậm đầy chất độc, giả dối danh ma, tranh giành đấu đá lẫn nhau, đâu đâu cũng là đáng sợ như vậy đó. Mặc dù hiện thực có đôi lúc u tối, thậm chí là hung ác, nhưng trong cái hiện thực đáng buồn này, tôi cũng gặp được một vài người vẫn kiên trì giữ được chính nghĩa và sự lương tri trong sự bức hại tàn khốc. Họ đã hy sinh thân mình để làm trụ đá giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, Họ đương nhiên không phải sống vì một triều đại và cũng sớm đã vượt qua cả phạm vi về gia đình, quê hương. Tôi nghĩ họ là những người sống vì hạnh phúc của chúng sinh và để tiếp nối nền văn minh mới. Họ sống trong cả quá khứ và tương lai. Đó chính là một loại cảnh giới. Cảnh giới của một sinh mệnh sẽ quyết định trách nhiệm phải gánh vác của sinh mệnh đó. Vì thế họ mới có thể chống đỡ được trước những áp lực to lớn gánh vác mọi bi ai thống khổ khôn cùng, dũng cảm nhận trách nhiệm và đảm đương mọi trọng trách. Mặc dù lịch sử dài đằng đẵng, nhưng chẳng phải cũng đã đi qua 5.000 năm rồi đó sao, vậy thì đâu có gì gọi là xa xôi. Trong dòng chảy lịch sử đó, để đi được đến ngày hôm nay thật chẳng hề dễ dàng, cứ đọc những câu chuyện của người xưa là hiểu. Vì thế bước tới hiện tại, trong sự rối ren và phức tạp của xã hội, chúng ta của ngày hôm nay còn có lý do gì để không tiếp tục bước tiếp và đột phá. Cổ nhân có câu tương vong vu đạo thuật, tương vong vu giang hồ, nghĩa là cảnh giới phải khoáng đạt phải cao xa, không nên tồn tại vì chấp niệm và thành kiến, phải hiểu vì sao phải sống và sống như thế nào. Thực ra, đây không phải là cố chấp hay suy nghĩ chủ quan, mà gốc rễ chính là chân tướng của sinh mệnh nó tồn tại song song với lịch sử và tương lai. Sinh mệnh chính là sứ mệnh, chỉ có thấu hiểu sự thật, khiến cái tôi chân chính sống lại trong lịch sử hùng vĩ và tương lai vĩnh hằng. Vậy thì mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới không hổ thẹn với sứ mệnh, mới có thể thông suốt thấu đáo mọi điều, chứng minh sự chân thật của sinh mệnh. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện bốn trí tuệ xử thế của người xưa rất đáng để hậu thế suy ngẫm. Thái Can Đàm là tập sách trích dẫn tổng kết những kinh nghiệm về sự tu dưỡng, làm người, đối nhân xử thế là kỳ chân bảo huấn từ xưa để lại. Cuốn sách này ẩn chứa trí tuệ cao thâm sâu rộng của người xưa, trong đó có bốn trí tuệ lớn trong việc đối nhân xử thế, rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ. 1. Giữ nết thật thà chất phác. Nhân chi sơ, tính bản thiện, con người khi chưa lún sâu vào sự đời thì rất ít chịu sự tiêm nhiễm của xã hội. Nhưng khi trải qua bao thế sự xoay vần thì tâm cơ cũng theo đó mà ngày càng tăng lên. Vì thế, làm người đừng bao giờ quên đi tâm nguyện lúc đầu. Hiểu sâu xa một chút, không quên tâm nguyện lúc đầu chính là học cách khiêm nhường, học cách không khoe mẽ bản thân, dù có trải qua bao thế sự xoay vần, vẫn luôn giữ một tâm hồn trong trẻo, thanh khiết như chưa từng bị nhuốm bẩn trong thế giới này. Bởi người càng thiện lương thì càng không bị ai làm tổn thương hay sát hại. Nhưng người càng khoe khoang thì chỉ càng khiến người ta đố kỵ. Con người sống trên đời không phải càng khoa trương càng tốt, cũng không phải việc gì cũng thận trọng, chịu oan ức để cầu toàn thì có thể sống yên phận. Trong nhiều trường hợp, tốt hơn hết là nên giữ vững bản tính thật thà, chất phác và thái độ cởi mở của mình. Một người thật thà chất phác, nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành ngu ngốc nhưng lại giống như thỏi vàng, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Núi không nói mình cao lớn nhường nào, sông không tự nói mình thâm sâu bao nhiêu, người thật thà chất phác, chỉ cần không màng danh lợi, tự áp tâm sẽ an nhiên. Giữ nếp thật thà chất phác là đạo sư thế tốt đẹp, cũng là cảnh giới cực cao khi làm người. 2. Nghe được lời khó nghe Trong cuộc sống, khó tránh khỏi đôi lúc phải nghe những lời khó nghe, gặp phải những chuyện không vừa ý. Tuy nhiên, những phiền phức này thực ra là cách để chúng ta mày dũa bản thân, tu tâm dưỡng tính. Có câu, trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành, Lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh, ý rằng lời nói ngay nghe chướng tai, nhưng có thể dẫn dắt hành vi của người ta. Thuốc tốt có vị đắng, nhưng chữa được bệnh. Lời ngọt ngào thì ai chẳng thích nghe. Nhưng nếu lúc nào cũng chỉ nghe thấy lời ngọt ngào êm tai, chuyện gì cũng hài lòng vừa ý, vậy thì chẳng khác gì chìm đắm trong độc dược, vô cùng nguy hiểm. Con người khi rơi vào nghịch cảnh, hãy học cách nhẫn nại chịu đựng, vững vàng kiên trì. Còn khi gặp thuận cảnh, có thể giữ được sự tỉnh táo, giữ vững ý định ban đầu. Thực ra làm người không nên giấu lỗi, sợ phê bình, cần phải nghe được cả những lời khó nghe và những lời tốt đẹp. Đối mặt với khuyết điểm của bản thân, cho dù rơi vào tình cảnh nào, cũng cần giữ tâm được bình thản, không quan tâm thiệt hơn, cũng như không vì mọi chuyện suôn sẻ mà tự kiêu tự mãn không vì thất bại mà gục ngã hoàn toàn. Nghe được lời khó nghe là cách để một người có thể đi được lâu, đi được xa hơn. 3. Biết tiến biết thoái Có câu nói rằng, mọi con đường đều dẫn đến thành công. Đường đời tuy có nghìn vạn lối đi, nhưng thực tế không phải lối đi nào chúng ta cũng có thể bước một cách tùy ý. Hãy cẩn thận kẻo sai một ly, đi ngàn dặm đi theo con đường nào phải lựa chọn thật kỹ lưỡng. Một khi đã chọn xong rồi thì bất luận là con đường đó bằng phẳng hay nhấp nhô, chúng ta đều phải ung dung đối diện. Cho dù là Xuân Phong đắc ý đều phải giữ chừng mực, càng ở trong thuận cảnh, càng phải giữ tâm tĩnh lặng. Còn nếu rơi vào nghịch cảnh thì phải giúp lòng hăng hái. Khi chúng ta đối diện với vinh nhục được mất, có thể rộng lượng ung dung, đường đời sẽ càng bình lặng. 4. Tận hưởng sự tự tại Nếu một người có thể tự do tự tại như một con thuyền độc mộc không dây trói buộc trôi theo những con sóng thì nội tâm người đó thực giống như một cái cây đã hóa cho bụi không quan tâm đến thành bại, khen chê của người đời. Vì con người sống trên đời, khó vượt qua nhất chính là hai chữ danh lợi, khó buông bỏ nhất chính là vinh nhục được mất. Nếu một người mà tâm quá coi trọng danh lợi và được mất thì người đó lúc nào cũng sẽ bị ưu phiền và bất mãn bùa vây. Sống nơi trời cao biển rộng, có nhiều điều là không thể thay đổi, nhiều điều là bất đắc dĩ, như thanh gỗ lập lờ trôi, mặc thế sự đưa đầy. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta vững tâm, mọi thứ sẽ đi theo đúng hướng. Làm người hãy tự biết cân bằng địa vị của mình